chục cây có cái gì đây nhỉ ai à wow yeah. ừ lan chi in evd video ai đi trồng cây rồi nhé mọi người nha à để đây ai à ôi wow chục cây có cái gì đây nhỉ ai wow à. yeah wow wow nhiều chơi quá rồi rồi về là lấy cái sọt ra để múc đó này lên nhá <laughs> Đấy ho, cái hộp ra trời nhá <laughs> nào hi hi ha ha ha rồi, tiểu nhân tiểu nhân Đấy. bỏ lại cả mới chắc Wow, wow. Hello. Tay Albert. bang bang bang. tang. Đây là con dinosaur. Orange. <laughs> Đây là một con monster GC. Xòe địa hình nhé. Grand thích à. À. Ở nhanh lên tím được nhiều lắm này gần hết chắc là phải mang bốc cả cái hộp lên nhiều ừ. rồi một xe có mắt <laughs> cười rất nhờn nha hàm bú lan kè rồi còn cần cầu nữa đầu này máy xúc nha du đan toàn tiếng trung quốc không biết còn gì này. Polaika nè wow, Chữa rác này Này xe bồn Ý Yeah. Wow. Rồi. Đấy, xem dễ nha. sụp chọc rồi thịt vào nhé, nha à, à giờ trồng cây nha What? Yeah. Mm. Wow. Chưa hết rồi hả? Wow. Yeah. Rồi. Vậy nha. chắc là trồng cây rồi đấy. Hmm, ok. Tè tèn, tè tèn, tè tèn, tè tèn. Yeah. À. sống khó khăn nhặt mấy con này để ăn mọi người what gì đây ai da wow <laughs> xe quân dụng nha này bốn con đây cái má để tôi đi được không nào Wow Rồi Làm này lại nha Chiu chiu chiu chiu mm. Ừ. Thấy vô Thấy là thùng này có máy bay nữa luôn này Quá nhẹ Đây nha Rồi Ah. One final chap. Ui. Uh. Sao? Để nó mình ngay. Nha. à, Ai. Final chặt nha. Quá đẹp luôn. Mang cái này về bóc ra xem nhà nha. À. Ten ten ten hello rồi mở này ra tiếp đi rồi à, xe này đi lại rất tốt luôn nha à, xe này có một cái máy bay nè, một con xe buýt bò lai à xe cảnh sát một xe buýt đó à. à. à đây có hai con xe sát nữa chữ tàu cửa nhé rồi thả được đấy rồi cây con này vào đây tiếp tục con này luôn luôn wow xe là xe quân sự Đấy. Chim. Có dầu à. Hai con nữa. Tan tan. Rồi, cả hai con xe đi xem ra nha. Đấy. Đấy. Uh. Quay đầu tiếp theo này mới xịn nè còn cứu hỏa này đây của cô công nhân nha điều khiển rất xịn luôn đó, vòi nước này đây, đây, đây. wow hello rồi lại xe đây làm chú nữa à <laughs> đây cả quả nước ở đây là cái gì này nghiệt luôn rồi rồi sẽ đi cứu hỏa nhé